Morning. À, cái gì đây? Minh Khang mới cạo quả đầu. Minh Khang mới cạo quả đầu mát mẻ lắm các bạn. Phong này. Ngọc Hân, oh, I miss you all. Today we just have a 39 students. So we just have a 35 student now. Mm-hmm. Okay, I want to show you something new on our class dojo. You remember? Hello. Hello. Yeah. I I I didn't see. Yeah, hello. Con chào con. I'm great. Okay, I I want to show you a story about me once a week. One week. Tuần trước cô có đi công tác. Trời, cô sẽ cô sẽ tả cho các bạn là trong mùa Covid này thì làm gì cũng rất là khó khăn cô có đi công tác ở Vinh trời ơi qua ba ngày tốt mà bây giờ yes. bây giờ cô đang phải cách ly tại nhà Ú, cô cách ly tại nhà <laughs> cô đi cách ly cô phải cách ly tại nhà đâu ờ, hello teacher hello cho nên là các bạn đừng nghe cô nha có việc rất rất rất cần thì phải đi ơi con nghe này phương đẹp đấy cô cô đi công tác ở Vinh hay sao đúng rồi cô đi công tác ở Vinh và Hà Tĩnh đẹp với cô Ngô Nguyên Khang Ok nào bây giờ mình sẽ bắt đầu điểm danh nha hôm trước là cô đã có nhân vật được thưởng rồi đúng không nhỉ hôm trước là đã thấy nhân vật được thưởng class dojo rồi tuy nhiên là cái ui ai đây trần nguyên khang lớp 2 khang à, à <laughs> có kèo giống cô giống giống giống quá giống giống dinosaur Ồ oh, dinosaur đúng rồi, đúng rồi. <laughs> An Phú thấy giống giống cái giống cái hình này mà cô hay đăng ở trên YouTube không? Giống y, chả khác gì. Đúng rồi, giống y luôn cơ. Ờ, Đẹp là cô. Chân này có kéo giống cô quá, không được đâu nhá. Ơi, Nguyễn Minh Khôi con nhớ cô lắm. À cô, con lắm luôn đi. tên là bà Ngọc đúng cô. Rồi. Ờ, tên là ờ. Trần Bảo Ngọc nha. Say what? So, the first year I want you to comment your name. Nào mình sẽ comment tên Thanh Thanh khẩn trương nào để cô còn có thể là cho vào video nào. Mình sẽ comment tên làm gì cô? Comment tên dạ. Dạ. chơi cô. À, tên Kevin. Kevin á hôm nay các bạn để hình nền freestyle nhé tại vì con thấy có hai con mèo xinh quá con để luôn con không thấy để cái hình nền của vương của con có gì ok bạn kevin tên đầy đủ là gì nhở hoàng ngô Ôi, con con con hình nền ở đâu thế thì phải bảo thầy vương nhá nhắn tin cho thầy vương nhắn tin thầy vương ở trong zalo nào nào thầy dùng zoom là ai ơi ơi, Zoom. Sao cái class dojo mà con vẫn không vào được? ơi, mà. con để nhắn tin lên chatbox cái tên của con rồi. Không có. Thì không hiểu Lớp học của em à? Ôi cô cô, tắt mic đi. Không. Không. Mày đi cũng mặc kìa. Cô đúng. cô em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, uh, xem nhá đầu tiên là có bạn nào bạn nào đây con là Hoàng Thùy An đúng không Hoàng Thùy Anh này bạn uh... đây cô sẽ share màn hình hôm nay mình sẽ học bài mới nha unit 8 rồi lớp mình học rất là tốt mình lỡ mất một tuần đấy các con ạ buồn lắm mình lỡ mất một tuần đấy được chưa bây giờ con sẽ đọc điểm danh trước nhá để cô cho vào class dojo trước nha tại vì là các bạn chưa thể tự đăng nhập trên class dojo cho nên là cô vẫn phải đăng nhập cho các bạn này ok uh, Kevin Hoàng Ngô Nguyễn Thái Thịnh uh, Hoàng Ngọc Nhi Nguyễn Lương Hà An, Hoàng Thùy Anh, Nguyễn Thảo My, Nguyễn An Phú, Trần Thiên An, Trần Diệu Anh, Huỳnh Võ Ngọc Khuê, mấy ngày nay cô đi đâu vậy cô có biết con nhớ cô lắm không <laughs> cô khóc đến nơi cô đi công tác với cả à, đến cái hôm mà cô về thì lại bị lỗi zoom ấy con bị lỗi zoom mà không lên được lớp <laughs> cho nên là cô khóc khóc hai dòng nước mắt rồi <laughs> đó nào phạm kim thanh trần duy phong con không vào được class á tú phương á tú phương ơi thật sự luôn bạn nào cũng vào được mà Trần Nguyên Khang, Lưu Cao Khánh Bình, Diệu Anh, con thân thật Ngô Nguyên Khang này lại còn tên thật là cái Vin, Phạm Khánh Hà, Lưu Cao Khánh Linh, Lò Nguyễn Minh Đức, Bảo Ngân, Phạm Tù Phú Tiến Minh, Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh. Ok, lớp thì hơi ít thôi nhưng mà sẽ chất lượng đúng không nhỉ? Today we will go on the new lesson today. Okay, today we will go on the new lesson today. Are you ready for the lesson today? Yes, if you say yes, you come into the chat box and let me know that you are ready. Okay, you can use the icon raise your hands or you can use the chat box here to let me know that you are ready for the class now. Okay, okay. with this. Yes, yes. They say yes, yes or no, yes or no. Bây giờ vẫn đang điểm danh Lê Minh Đức mới vào này, Phạm Minh Phương, yes. Okay, so yes, today we will go on the new lesson. So fun about games. Sẽ rất là vui vì hôm nay mình sẽ học về đồ chơi và trò chơi đúng không? và hôm nay sẽ có rất rất rất nhiều thử thách cho các bạn đấy bởi vì một tuần cô tích rất rất nhiều thứ muốn dạy cho các bạn thế mà cô không tham gia được lớp vì vậy hôm nay mình sẽ học hết nhé học muôi muộn tí có được không hôm nay học ừ, học lâu một tí có được không đồng ý không trời ơi hiếu học quá đi bây giờ có bảo các bạn học đến 10 giờ nó cũng khô máu với cô Ngọc luôn đúng không <laughs> ok so nhớ nhau quá nên nhớ nhau quá hôm nay thì mình sẽ <laughs> có bạn có bạn không cái tùy thôi đúng không nhở chơi vui quá là lại không không không không hết lớp được nào ok the first today we'll will study about some toys okay how many toys here you know about that Okay, by the time we study in my class, we just have a pen. So where's your pen? Học lớp của cô lúc nào có cái bút. Where is where is your pen? Yes, I I said I said I saw it. So you can use your pen here to point to the word. Uh mm-hmm. -huh. Cô không yêu cầu các bạn là phải nhớ được cách viết của từng từ tại vì một số bạn trong lớp mình chưa có biết viết đúng không tuy nhiên là bạn nào trong lớp mình đã biết viết rồi thì mình cũng sẽ <laughs> phải tập viết các từ nha các con không là không là không có biết đâu so nào mình sẽ sử dụng bút ok we will use the pen to point to the picture right so are you ready for the listening yeah so okay great đã nhìn thấy ngọc khuê rất tốt đã ok so let's start it Page 95. Activity 2. Listen. Point and say. 1. Action figure. Action Two. figure. Airplane. Airplane. 3. Ball. Ball. 4. Bike. Bike. 5. Blocks. Blocks. Six. Cars. Cars. Seven. Stuffed animal. Stuffed animal. Eight. Doll. Doll. Nine. Game. Game. Ten. Puppet. Puppet. Eleven. Skates. Skate. Twelve. Train. Trained. Oh, as you can see that today, today we will got so many new words here on the class. So we will listen, point, and say to the class now, uh, to the word. Once again, Đây, các bạn sẽ nghe lại một lần nữa nha để để xem là uh, mình sẽ uh, đọc như nào ta? Nào, so. Page 95. Activity 2. Listen. Point and say. 1. Action figure. 2. Airplane. 3. Ball. 4. Bike. 5. Blocks. 6. Cars. 7. Stuffed animal. 8. Doll. 9. Game. 10. Puppet. 11. skates 12 train Okay, and you can see that today we have so many, many new words here and the words which are so difficult to speak, right? Một số các từ hôm nay khá là khó để phát âm. Thì cô đã cho các bạn nghe một loạt, một loạt rồi trước rồi. Thì For more detail để có thể chi tiết hơn từng từ một thì cô sẽ hướng dẫn các bạn học từng từ nhá. The first we have the slide. Okay, next to the slide please. Okay, so the first As you can see that maybe each boy here have one. Mỗi bạn con trai trong lớp mình thì chắc từ thì chỉ ít được cũng phải có một bạn đúng không nhờ có cái bạn này này uh, gao gao hay là uh, uh, cái gì nhà năm anh em siêu nhơn cái gì đấy <laughs> mà đúng rồi các bạn thì hay phân biệt cái superman với cả cái bạn này đối với cái cái cái, cái bạn siêu nhân nhật với trung này này ok siêu nhân hành động siêu nhân biến hình siêu nhơn đấy hiểu không siêu nhơn <laughs> ok it's a action figure right action figure ok action figure um, okay I need one of you I need one of you Now action action figure action figure cái siêu nhân hành động đấy cái, cái siêu nhân này cái đồ chơi đấy chiêu chiêu ấy bùng chiếu đấy <laughs> cô thì cô thì chỉ có doll thôi cô chỉ có búp bê thôi còn cái cái này cô không có chơi nhưng mà cô thấy em họ cô chơi nhiều lắm bây giờ mấy đứa em họ nhiều lắm nào có con đi lấy nước được không ạ Ui đi lấy nước ngay hôm nay bắt học nhiều đọc nhiều nhé con đó Khang cô không mời con là con giận cô ui các bạn bây giờ bây giờ phải đổi tên là Pantado Miss bị giận thì đúng hơn Miss bị giận <laughs> Miss bị giận bị dỗi để bởi vì bị các bạn giận dỗi quá nhiều <laughs> đúng không không gọi là giận dỗi thôi cô xin lỗi nha nào sao bây giờ bạn nào có thể đọc được từ này cho cô nào trước cả lớp nào? Who can please? Who can? Who can read this word for me? Phạm Phú Tiến Minh nào. Monaco. Ask yes. here. Yeah, I ask what? Ask what? I, I, I can't hear. Con đọc lại nào. Action figure. Good job. Action figure. Good. Okay, one more time we say I have an action figure. One more time you say. Có mở mic nào, có mở mic nào, có quên mở mic kìa. I have an action figure. Action figure. Good. Bây giờ tớ có một cái con uh, siêu nhân biến hình nào. I have an action figure. I have tôi có I, I have đúng rồi ân một I have an action figure I have an action figure good job rồi bây giờ mình sẽ cố gắng làm các cái từ have ý nó cứ <laughs> như kiểu âm ấy đúng không à con một lại một lần nữa nào I have an action figure nào bây giờ thế thì cô với cả uh, cô với cả tiến minh nha sẽ cùng uh, mình cũng pin nhau lên đây nha để còn hướng dẫn các bạn phát âm nha đâu rồi cô để cô xem này I'm here okay you're Miss Ngọc here right some of my students uh, found it difficult to got the pronunciation of the sound okay âm v đúng không right so you can repeat to me and look after me like that. One, two, three. <laughs> ok, tại vì là cái răng nó chưa mọc hết, đúng không? <laughs> yeah, chứ không phải là không phát âm được. Ok, rất là duyên đúng không? Là bây giờ là con sẽ phát âm cùng cô nhá, cả lớp phát âm cùng cô nào. Have. Have. Good job nào cả lớp là bên đang thấy Đức Minh với cả Nguyễn Lương Hà An đang phát âm rất to à, have have đó hôm nay là có bạn Tiến Minh phát âm để mẫu cho các bạn rồi đấy nha ok I have an action figure I have an action figure good job khi các con nói I have I have okay I have an action figure have an action figure. Good job. But now I will pin one more student. Ok, bây giờ cô sẽ pin một bạn student nữa nha. Để xem là bạn nào nào. Cô vừa nãy cô thấy Nguyễn Lương Hà An là phát âm cũng ok này. Thử, thử xem nào. Hello teacher. Okay, I can hear you clearly. So can you read, repeat the sentence I have an action figure for me, please. Um, yes. Yes, I have. I have. An. An. Action figure. Action, action, action. Action. Figure. Finger. figure finger <laughs> finger là cái này alright các bạn nhận được figure đúng rồi chính xác I have an action figure I have an an an là một đó an an action figure action figure Đúng rồi, nếu mà không nhớ thì cô sẽ share screen cho các bạn nha. Cái từ này này mở bát họ đầu tiên mình đã có cái từ rất là <laughs> rất là khó đọc rồi đúng không? Action figure right. Đây là cái siêu nhân, <laughs> siêu nhân gao <laughs> đúng không? Now the next word, vừa nãy cô giáo có dạy là I have, I have, right? I have a hoặc là an. Đây, tôi có một ơ hoặc là ân ở một thì tùy vào từng từ thì mình sẽ dùng ơ hoặc là ân nhá bài này cô sẽ phân biệt cho các bạn lúc nào mình dùng ơ và lúc nào thì mình dùng ân khi chỉ một vật nhé các con ok so here we got the new word uh mm-hmm. -huh. airplane airplane Okay, all the class, we will practice this word for me, please. Airplane. Okay, I see a little girl here. I see a little girl here. Cô đang nhìn thấy. Oh, thank you từ Tiến Minh và Nguyễn Lương Hà An nha. Cố gắng luyện tập nha. Bây giờ cô sẽ cô sẽ pin một bạn nữa lên đây. Cô sẽ pin một bạn lên đây để luyện tập cho cô cái từ airplane nha airplane. Who can, who can, who can help me to read the word airplane? Oh, oh, oh, it's such a, a difficult word. Okay, I see Đỗ Bảo An here. I see Đỗ Bảo An here. Apin and uh, Ngọc Hân. Okay, how did Ngọc Hân now? <laughs> Ngọc Hân ai à, cô mời con nhé. Okay, now so Bảo An first. Airplane airplane airplane à ha, -huh. ok bây giờ cô sẽ dạy các con phát âm cái từ này chuẩn nhất ok các bạn có nhìn thấy không các bạn hay nghe cô giáo nói là âm e bẹt so what is e bẹt mean <laughs> ok what does e bẹt mean con chả hiểu e bẹt là cái gì cả đúng không các con trời cô cứ bảo là e bẹt nhưng mà con không biết bẹt nó như thế nào bây giờ con sẽ hướng dẫn các con nhá thì có phải là cái âm đó các con mở khẩu hình miệng chữ a là a nhưng mà các con phát âm chữ e ra à à airplane giống kiểu đánh lừa các con a e mồm thì phát âm mồm thì mở khẩu hiệu là chữ a nhưng mà phát âm là âm e ấy à à a e à à, à nó đấy là cái gọi là cái âm à. nó là cái âm rất là rất là khó hiểu cho các bạn luôn đúng không lúc nào nếu mà nếu mà đọc là lên thì cũng không đúng à, đọc là lên thì cũng không phải nó là cái âm a và âm e kết hợp lại với nhau thì cách đọc đơn giản chỉ là há mồm giống âm a và mình phát âm chữ e ra thôi dạ. à, à airplane. Đấy, nhưng các bạn nào, nào các bạn không cần giống kiểu là AE, AE đọc nhanh, airplane, airplane, airplane. Airplane. Oh, good job, good job. I see uh, Ngọc Hân. The great at air bed now. Okay. Nào Ngọc Hân nào. One more time you say airplane. Airplane. Airplane gần đúng rồi, không phải airplane. Airplane. I see you. Okay, how about Đỗ Bảo An? Airplane. Airplane. Airplane. Airplane. Airplane. Good job. Today, two of two girls here got the right pronunciation of thế nào nhỉ? Em bè đúng không? Bây giờ con sẽ gọi cái em bè cho các bạn dễ hình tượng là cái âm A và âm E nha cả lớp nha. Bây giờ thì cả lớp mình sẽ không còn khó khăn khi đọc là cô ơi con cháu biết cái từ em cái gì cả cầu đúng không mà con đọc a thì cũng không đúng mà e thì cũng không phải right so bây giờ mình sẽ xem lại vào bài giảng nhá hôm nay mình sẽ xem lại vào cái bài giảng ừ đây có phải là nó viết cấu tạo là giữa âm um, đây e e với ơ đây airplane airplane airplane à, ok airplane à chết rồi vừa nãy dọc đọc âm e bẹt là cái âm này các con a với e action action còn đây là air airplane air good job so uh, tiếp theo the next we got oh cái từ này thì chắc là không cần phải hướng dẫn rồi đúng không nào bạn nào sung phong đọc cái từ này xem nào bạn nào who can who can who can ui rồi ui rồi phú ơi phú ơi từ từ con cái gì cũng phải từ từ con nhá át à hello hello can you read for me this what is this a bowl a bowl are you sure yes bowl bowl good job boy Can you got the full sentence, please? What do you have here? Yes. What do you have here? I have. I have a ball. Oh my God. Look at you. Now you got so right pronunciation. Thank you. Trời đất ơi, học sinh nào, bọn bạn nào nữa không? Ngọc Khuê xem nào, Duy Phong xem nào. Bây giờ kiểm tra bài một loạt xem nào lâu ngày một tuần không gặp nhau nào duy phong sao what do we have here a bowl. I'll say we will say I have a bowl. I have a bowl. good job and how about Ngọc Khuê hello teacher I'll say what do we what do we have now bowl. okay I have a bowl. I have a bowl. Good job. Bây giờ how about Tú Phương? Hello teacher. Yeah, I I don't want to, to ask you about this picture. <laughs> Tú Phương. No, no. I want to ask you more. Cô muốn hỏi. I have a ball. Good job, Tú Phương. Chính xác. This is the one I want to ask you. right. We got the full sentence of this. I have a good job. And the last one, Minh Đức. Okay, Minh Đức, can you? Yeah. I have a ball. Okay, one more time. I have a ball. I has a ball. Oh, I have ball. Uh, yeah, I have a ball. I had a ball. Uhm, là bạn nào giúp đỡ Minh Đức không? Gần đúng rồi, gần đúng rồi nào. Have Hever nha. Nào Tiến Minh nào, <laughs> thầy giáo Tiến Minh. Minh Minh nào Minh đọc phát âm lại cho anh. I have a ball. I have a ball. Nào cả hai đứa bây giờ nghe Tú Phương đọc lại nào. have a ball. One more time you say. I have a ball. Good job. I have. Nhớ nhá, âm nào các con nào bây giờ lại tắt cái share đi nhá, nhìn vào răng của cô Ngọc đúng không? Các bạn cái nhất là Tiến Minh và Minh Đức nha. Các bạn Ngọc gần đúng rồi. Tuy nhiên là cái âm gió nó hơi sai một tí rồi đúng không? Nào đúng không? I have đúng không? Bạn nào không có răng cửa thì có thể chấp nhận được. đến <laughs> mình nhá cố gắng lên con rồi mình sẽ có răng cửa ngày xưa cô không có rồi đến mãi năm cô lớp 3 cô mới có răng cửa đấy có tìm không đó Ok, cười tươi lên không sao hết. Cô yêu tiếng mình, right? nào, I have a ball. Đúng rồi, I have a ball. Ôi bạn nào để cái tên là cô mời con cơ không con giận là bạn nào đây? Who? <laughs> Ôi trời lớp ơi, lớp ơi, lớp có yêu cô không mà sao cứ để tên là giận với cả dỗi thế này? <laughs> trời đất cười quá mất nào tiếp tục nào tiếp tục các bạn ơi tiếp tục nha nào mình mới có ba từ thôi các con từ have rất là quan trọng have có có đúng không minh đức nha minh đức với cả tiến linh nha cố lên con nha ok i have ok i have ừ vừa đây các bạn có thắc mắc không lúc thì i have an action figure đúng không uh, an airplane đây cái từ này là e ơ nhá I'm sorry e bẹt là phải là cái âm i cái này này action figure này còn đây là e bẹt nha e ơ này airplane an ân ân ân của nhưng mà tại sao mà sang chữ bô này là ơ nhỉ đều là một mà đúng không đều là một mà dùng ơ hay ân đều được mà cô có đúng không đúng không đúng không nhỉ bây giờ bây giờ o với ân đều là một đều có nghĩa là một thế dùng o hay ân đều được đúng không các con đúng không comment cho cô nào đúng hay không có bạn nào nghĩ không yes có bạn say yes yes đúng rồi O hay ăn đều là một dùng o hay ăn đều được đúng không nào Ngọc Nhi nói không Vương Quỳnh không Tú Phương không luôn Đấy. No, yes, lẫn lộn. Đấy, thấy chưa? Ok, nào tiếp tục nha, tiếp tục để xem là từ nào dùng ơ, từ nào dùng ân nhé. Xong cô sẽ dạy cho các bạn một quy tắc ngôi sao năm cánh mà các bạn nhớ ngay lập tức khi dùng ơ ân luôn, tin không? Tin không? Chỉ với một ngôi sao thôi, chỉ với một ngôi sao thôi mình sẽ biết lúc nào dùng ơ, lúc nào dùng ân nhưng mà phải học tiếp đã nha là bây mình sẽ học từ mới trước xong rồi mình sẽ thử xem nó dùng với ơ hay là ân nhé ok the, the, the, the, the okay the next words we got okay cô biết là bạn nào cũng thích chơi cái này luôn ý trừ cô ra <laughs> trừ cô Ngọc ra thì <laughs> bạn nào cũng thích chơi cái này tại vì là cô Ngọc sợ lắm ấy cô Ngọc vừa béo xong rồi cô lại không khéo léo nữa cho nên là cô cũng sẽ rất bị ngã <laughs> rất hay bị ngã nếu cô chơi cái này ok this is skates skates chơi patin đúng không I'm sorry alo Okay, so now we will go on the worst case, right? Các bạn có thích chụp tin không? Thích patin không? Bạn hàng xóm nhà con cũng biết đi giày trượt patin rồi. Cô kêu con đi Kevin. Ủa, Kevin tên ai nhỉ? Because uể oải ân. Ui, Tú Phương biết rồi cô á. <laughs> Không được đâu, Tú Phương giỏi thế. Nào, uh, mi con thích, con thích no ui rồi bạn nào no là giống cô ngọc <laughs> tại vì cô sợ ngã lắm nguyên lương à an ơi cô cũng sợ ngã lắm cô sợ ngã lắm ý nào nhưng mà sợ ngã nên mình phải học nó đúng không skate skate right nếu mà các con chỉ nói về một cái giày ấy thì mình nói là skate là là không có chữ s nhưng mà mình nói là hai cái giày trở lên thì mình sẽ nói là skates okay skates one more time we say skates nào bạn nào nào sketch đâu đâu cái cái miệng sketch đâu rồi Hu Thúy Anh nào Hello Okay can you hear me yeah Okay great can you repeat this word for all the members here Yeah What is this Skates Skates Okay, great job. These are skates. These are skates. Đúng rồi, tại sao bay cô lại lòng là these are bởi vì là như những cái buổi mà ở ờ, buổi đầu tiên mình học ở lớp cô Ngọc ấy là mình đã được học là this is và these are rồi đúng không? These are là đây là những ok bởi vì đây là có hai cái giày trở lên right thì mình sẽ đọc là these are skates. Okay, one more student, one more student. Who can, who can? Thủy Dương nào? Ôi dồi ôi, Thủy Dương ơi, lâu lắm không gặp con nào. Hello. Hello, teacher. Okay, what are these? These, these are? Skates. These are skates. These or skates? Or skate. Skates. Skate. Nào, gần được rồi. Skates. Skate. Từ đâu Skates. Skate. Âm đầu. Ghim cái thủy dương lên này. Ghim này. Đấy. Đâu rồi? À đây, để cô lên nha. Đâu rồi? Bây giờ là Thùy Dương à, được lên bảng nào hồi hộp hồi hộp quá nào hít cái hơi thật sâu <laughs> thở ra thật mạnh <laughs> nào cả lớp nha cả lớp nào ok đây là con sẽ text nó ở trên chat box cho các bạn cái cụm đấy nha these are skates đúng không these are skates ok nhiều bạn thì sẽ rất là khó khăn trong việc mình đọc âm gió s ok thì mình chỉ đơn giản là nở một nụ cười tươi như trên môi thôi đúng không ok nào thì dương lại cho cô nào ah à, yeah dạ. these are skates. these are skits Ok, đấy đúng không? Chỉ cần cười cái thôi nó ra cái âm gió rồi chả có gì khó cả đúng không? Cười lên là mình có âm gió. Ok, these are skates. I can't hear you. these these đây là những đây là những these are Ok, this is đúng không? Con đã rất quen với từ this is. Đây là ok, đây là một quả táo. Đây là một cái bút, đây là một quyển sách. Ơ nhưng mà nhỡ nó có hai quyển sách thì làm sao? <laughs> đúng không? Nó có ba quyển thì làm sao đúng không? Ừ, nhỡ nó, nó có cả chồng sách nữa, đúng không? Nó có cả một chồng ừ nó nhiều nốt trong book như thế thì mình làm sao mà mình dùng được zip y được con đúng không nhỉ bây giờ mình phải dùng these are these are these are good job these are skates these are skates rồi high five cái nào con hai ba trời ơi bây giờ mới phân biệt được this với this à cả lớp phân biệt được chưa nhỉ đúng rồi cũng như thùy dương vừa dơ sách lên á bạn ấy có một quyển đúng không kể cả cô có cô giày cộp như này đúng không cô có giày cộp như này chăng nữa nhưng nó chỉ là một quyển thôi một quyển thôi đúng không thì nó vẫn là a book nhưng mà chỉ với hai quyển mỏng mỏng như của Thùy Dương thôi nó chả dày bằng một phần ba của cô nhưng nó là hai quyển à two notebooks vì vậy mình sẽ phải dùng đây là những these are books or notebooks right? Bây giờ hiểu đúng không nhờ? Rồi these đâu phải these are. These are con ơi, these are. Đây, cô sẽ nhắn trên phần chat nhá. Còn bạn nào mà không để ý, biết ở trên à, bảng nha. Ôi dồi ôi, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Sau là phải đây nào cả lớp nếu for the student who don't know the phrase this is This is. Ok. Cụ this is. Đúng không? Đây là. À, ok. Và cái từ vừa nãy mà cô hướng dẫn các bạn đọc. These are. Đây là những À đúng rồi, tại sao ta? Bởi vì this is thì chỉ cộng với một vật mà thôi. Ơ ờ, hoặc là ân, đúng không? Đây à đâu viết thế này cho nó dễ hiểu nhá this is this is this is thì cộng với cả một vật một vật hoặc là một người đúng không hoặc là một sự việc bla bla nói chung nó là một tuy nhiên với từ this a thì nó cộng với từ hai vật trở lên hoặc là hai người trở lên con viết tắt một chút nha hai người trở lên đúng không các con hoặc là hai sự việc trở lên đúng không rồi nó cứ có từ hai trở lên thì mình sẽ dùng these những thậm chí là thậm chí là nhá trong cái cái cái hũ gạo nhà các bạn ấy ui nó, nó trà ôi u là trời nhiều gạo thế làm sao mà đếm được đúng không mình dùng these are à, đây là gạo <laughs> right okay nào mình tắt cái phần uh, whiteboard thì đi nhá để mình tiếp tục học cái từ mới của chúng ta nha ôi thế mà học từ mới mà cũng gần hết giờ rồi đấy khổ ghê chưa now the next word we have the next word we have train train train train oh, oh, no no no no train train I want I want a student I want a student here I want a student here who can raise your hand and à, bạn iPhone đang chép từ um, ok để mà các bạn có thể uh, theo dõi bài tốt hơn thì chút nữa tầm ngày mai nhá ngày mai thì cô bảo thầy Phương gửi uh, slide cho các bạn học nhá ok để chép bài nhá nào bây giờ còn bạn nào không anh Khoa xem nào ui dồi ôi anh Khoa với cả mẹ đang ngồi đúng không ngồi nào đâu con Hello anh Khoa. Hello teacher. Ôi lâu lắm mới nghe giọng anh Khoa đấy. Now anh Khoa, so can you read out loud this word for me and all the students here? Train. Train. Train. Okay. Train. I have a train. I have a train. Good job. Okay, say louder, please. I have a chain. Come on, I have a chain. Good job. I have a chain. Good boy. And I want a student more. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin, can you, can you? Kevin. Kevin, can you? Um. có thể bạn có thể okay can you read all of this word for me please ten ten ten oh my god you say that ten is gần đúng rồi okay no train train train train train train train là chữ nào Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, đúng không? Ai, hay, vâng. hay, đúng không? Con đọc cái âm nó sao mà? Ai. Ai, trên. Ai. Ai. ai hey, hey. Đấy, bây giờ, bây giờ, bây giờ bắt đầu áp cái pin lên được chưa? Bây giờ mình lại stop share tí. Hôm nay ổn được không sao học ít nhưng mà chất lượng đúng không? Nào. À, <laughs> bây giờ, là bây giờ cho Kevin nào vừa hỏi là Kevin tên đầy đủ là gì Kevin comment cho cô là tên đầy đủ của con là Kevin chẳng tin ok con thể tên đầy đủ con là gì What is your... tên tên giả của con là Bo còn tên thật của con là Trần Thiên Ân Ờ, đấy mà ghi là Trần Thiên Ân thì cô còn cho vào trứng ở trên Class Dojo chứ còn Ok, sau so, cái đấy là việc bé thôi Còn bây giờ mình sẽ phát âm lại cái âm A hay hay đấy nha Change Train. Train. Train. Con biết vần A, A trong tiếng Việt không? Train. Train. A. E I A. A. A. A. I. A. E, e, I. A. E, I. I. Cô Hồng mới con con rồi. Cô luôn hu hu. Ai. Ai. Đúng rồi. Train. Train. Train. Train đấy Chị... gọi thấy mẹ đọc phát âm chuẩn hơn con ngồi học nãy giờ rồi đây. <laughs> tại mẹ con lớn thôi mẹ con đọc đúng con còn nhỏ mà con mới học lớp 2 à <laughs> ok ok rồi rồi coi như đấy là một lần sự biện minh tốt lần, lần đầu tiên con mới lên được lớp 2 không sao hết đúng không học dễ mà nào con biết từ ê hay hay hay hay chưa hay hay hay biết cái ông đấy rồi đúng không hi bạn khỏe không đúng không thì bây giờ mình sẽ phải đúng một cái âm đấy đúng không chain, chain, chain, chain, chain. cho cho gần được rồi con con chain yêu ạ gần được rồi nào con đọc lại một lần nữa cho cô nghe chain, chain, chain, chain, train nào nhìn hồng miệng cô nhá ngã bốn chữ đúng không từ từ chu từ chu sang tòe mỏ đúng không train ờ, train train train oh yeah you got it go ờ, train train, train. không phải tránh đâu nha train train chị nghe đọc cô đọc rồi nhìn cô đọc train train nào bây giờ có còn muốn nghe một bạn khác nào không dạ không dạ không <laughs> nhưng mà cô phải gọi một bạn khác để kiểm tra các bạn ấy luôn nào là bạn nào an phú nhá hơi ừ. nhiều tem rồi phú với dương với cả tú phương với bảo an ngọc khuê với cả ngọc hân là nhiều tem nhá hơi bị nhiều tem rồi là có nhiều tem lắm, nhiều tem lắm rồi xong thì các bạn đã giật quà của cô đấy rồi đang chuẩn bị phải hôm sau tổng kết lại để xem gửi quà cho đứa nào đây này bạn nào Nguyễn Khang này truyền train đầu từ áp cái bạn nguyên khang lên nhá train ôi giời ơi mà kéo cô ngọc cái là khác bọt ngay đúng không nào con đọc lại là train train ồ oh, nào kevin train nào bây giờ kevin đọc theo ờ, nguyên khang nào train đấy có bạn có train. bạn đọc cùng cái đọc khác ngay nào i have a train train nào, Nguyên Khang trước. Train. I have a train. I have a train. Good train. job. Nào, vậy Kevin nào, đến lượt Kevin nào. Chữ. I have a train. I have a chain. A chain. Đúng a rồi chain. nha, gần được rồi nha. Sau thì làm bài tập để còn gửi phát âm cho cô nghe đó nha. Hứa không? Hứa không? Hứa. Yeah. Ờ. <laughs> hứa hứa nào bây giờ mình xem lại trong video nhá à trong ờ, bài giảng nha con Ching, <laughs> ok, con biết là cái âm này nó hơi khó một chút Nó vừa có âm, ở ờ, nó có vừa có âm A cho nên là nó hơi khó đọc một tí dạ. Ok, don't worry, we got the word ching dạ. right. Dạ. Ok, ôi thế càng càng cuối giờ lại càng đông lớp, càng đông người vào học thế này của alo Không hiểu lắm nào, tiếp tục từng tiếp theo các con Ok, cái cái cái cái cái này nhá là cái puppet đợt trước mà bạn nào mà học cùng với cô từ những buổi đầu tiên thì đã được làm puppet rồi đó và các bạn cũng đều biết từ này rồi. Hôm nay cô chỉ ôn lại thôi. Puppet, puppet. Puppet. E, puppet. Puppet. Uh mm-hmm. -huh. Puppet à cô sẽ cho các bạn xem cái puppet của cô nhá ôi đáng yêu lắm luôn ý đợi cô một tí Okay, as you can see that I have a puppy here, right? It's a dog here. Puppet, <laughs> right? It's a puppet, okay. Okay, đây cô không phải Mr Bean đúng không cô không phải Mr Bean nhưng mà cô cũng có một teddy bear cô cũng có một teddy bear nhưng mà màu trắng của cô màu trắng còn của Mr Bean <laughs> Kevin cũng có Kevin cũng có nhưng mà hình như đấy là gấu cái đấy là gấu bông gấu bông ôi rồi còn đây đâu <laughs> bạn nào bạn nào có puppet giơ tay nào đây đây cô sẽ show lên đây Vân có đây này Vân ôi Vân có cái con puppet cái chim cánh cụt hello <laughs> nào bạn nào có Trần Diệu Anh ad này bạn nào có không Võ Minh Khang có không vui rồi Võ Minh Khang Khang có không không có ui trời trời trời trời trời trời đâu bạn nào có không có puppet đâu các con ôi nhiều quá ha chết rồi sao lớp mình ai cũng có này ôi cô lại cứ tưởng là có với mình cô có <laughs> rồi đấy đúng không Ngọc Hân này cô cho này bạn nào có tiện thì đây là có thôi không thì thôi hôm sau làm con khác cô cô hướng dẫn làm ok không nhà Nguyễn Hoàng Ngân đây cô sẽ cho hết những bạn nào mà có có pocket lên ui rồi Phú Tiến Minh có vitamin cả có có tết đi của vitamin cả ghét chưa cả ui ghét cả lớp ơi ghét thật sự luôn ai have a puppet trời nó có cái bạn ấy có cái cái con gấu của vitamin này ghét chưa tết đi bia không tết đi bia của cô sĩ hơn <laughs> ok dạ ok lần rồi hôm sau cô sẽ kiếm a à, triệu mẫn này triệu mẫn có này ai có nữa không ôi bây giờ cô không kịp ý ôi tú phương các bạn đã nhìn này tú phương à nó có cả một cái con to oạch luôn ngọc khuê này ngọc khuê u trời ôi khiếp rồi ôi rồi ôi sao nhiều này chết rồi hết tôi phải cất cất cất test đi bia của mình đi không các bạn <laughs> nhiều quá ok Oggy phạm gì ôi đừng giận cô đừng đừng trời ơi cô không xem được hết đâu đây cô không xem được hết đâu tí nữa cô đọc chat cô mới biết thôi nha được rồi được rồi ok ok nice nào tiếp tục nào Ok, we have the puppet. À, chắc chắn là hôm nay bạn nào cũng sẽ nhớ cái từ puppet rồi. Cái từ trên này hơi khó đọc, hơi khó nhớ đúng không? Cái từ sketch thì này cũng hơi khó nhớ luôn đó. Rồi cái cái từ gì mà action figure này bằng bằng chiếu chiếu này thì cũng hơi khó đúng không? Ờ, nhưng mà cái từ puppet bởi vì là bạn nào cũng có puppet vì vậy là nó sẽ rất là dễ nhớ thôi đúng không các con đó ok we will go on the next slide uh, yes đấy cô đang định nói là hôm nay cô sẽ dạy vần ơ và ân tuy nhiên là hình như là cũng hết giờ rồi đấy gần hết giờ rồi thì bây giờ sẽ thế nào ta bây giờ sẽ thế nào ta các con có muốn học về ơ và ân không là phiên âm đi cùng uể oải đúng rồi đúng rồi nó là phiên âm nhá với các độ tuổi của các con thì thường thường mình chỉ xử xét cái um, cái chữ cái đầu tiên thôi đúng không nhỉ chữ cái đầu tiên của từ thôi là letter ấy, letter but khi mà các bạn học nâng cao hơn thì mình sẽ xét đến âm đó à, thì cô sẽ dạy cái cơ bản trước thôi nhưng mà nếu mà dạy cơ bản mà thời gian gấp rút này thì cũng không ok lắm vì vậy hôm nay mình sẽ thử lên ELS game như mọi khi để chúng mình cùng luyện tập tay chân một chút để làm bài tập nha các bạn ở trên livestream cũng thế và các bạn ở trong lớp mình cũng thế nha chuẩn bị là giãn gân cốt nào giãn gân tốt tay chân nào chuẩn bị comment đấy nha mình còn có 5 phút nữa thôi cho nên là mình chuẩn bị tay chân để mình uh, mình chơi nha nào bây giờ con sẽ share cái ờ, cái cái cái phần Google yêu thích của cả lớp nào đúng rồi đấy trời ơi lâu lắm mình không đụng vào nào ELS game today oh, today we will have this um, um, um Oh no, I'm sorry. No, about this. Đợi cô tí, cô tìm ELS game. cái này thì quen với cả lớp lắm rồi bạn nào học các lớp cô Ngọc thì thực ra thì cô cũng ờ, muốn cho các bạn tương tác nhiều nhưng mà nhiều bạn thì đang học bằng điện thoại ấy à, không thấy được nào hôm nay các bạn muốn học về phần gì nào what what do you want to study about học về book cap nha I like I like. spelling p thì hơi khó the future thì cũng khó lắm mình sẽ có book cap game nào bây giờ book monster book cap vẫn là đỉnh nhất các bạn nhá Okay, today we will choose one of the topics here, right? Time Okay, we got the topic animals, home, clothes, personal, food, computer, stationery, nature, music, subjects, countries, garden, things, chessboard, and so on. So which one you want to choose? You want to choose here? Which one you want to choose? Hôm nay các bạn muốn học về chủ đề nào nhỉ? chơi thôi cái này thì cũng chỉ chơi thôi cũng không có gì cả không có tắt chat không gì yeah dạ. body body các bạn muốn học về phần nào nhỉ Đâu rồi sâu cái à, body body hả ok today we will go on ờ oh, cô chả tới cái body đâu đây Bác đi đây hả? Cực khó đi cô. Nào bây giờ mình sẽ xem cái hệ body này nó có những cái gì nhá. U nhiều lắm các mấy cưng nào. Body. Okay. The first we got eyebrow. Eyebrow. Okay. I have I have two eyebrows, right? Eyebrow. Eyebrow. Foot. Foot. Chin. Chin. Armpit. Armpit. Armpit. Armpit. Shoulder. Shoulder. Mustache. Mustache. Toes. Toes. Elbow. Elbow. Belly. Belly. Hair. Hair. Eyebrow. Eyebrow. Foot foot, foot, chin, chin, armpit, armpit, shoulder, shoulder, mustache, mustache, toes, toes, elbow, elbow, belly, belly, hair, hair. Okay, are you ready? You think that you're ready for the games? ready không sao cứ spam 4 đây này 4 là cái gì yes or no yes or no hai cháu này về làm bài tập về nhà nhá cho làm bài tập về nhà nhá <laughs> hay chơi bây giờ bây giờ nó là bây giờ hay là về nhà bây giờ hay về nhà bây giờ làm bài về nhà chơi luôn đi cô <laughs> rồi về nhà hay, hay bây giờ nào bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ ok bây giờ ok let's start it. bây giờ luôn nè elbow elbow one two three one two three shoulder shoulder one two three please one two three foot foot. Okay, come on, come on, you get Jason. Okay, this one or this one, this one or this one. Okay. Hair. Hair, hair. Look at this. One, two, three, or five. Three. Belly. Belly, belly. Oh my god, I got so big belly here. Big belly. Chin. Chin. Chin. Where is my chin? Yeah, exactly. It's a picture four. Mustache. Mustache mustang. Tu suis dit, bon, je l'ai Okay. Two. Toes. Toes. Toes. Which one? Which one? Can you show me? One, two, three, four, five. Eyebrow. Eyebrow. Eyebrow. Yes. Armpit. Armpit. Armpit. Armpit. Okay, come on. Armpit. Armpit. armpit where armpit arm xong thì armpit ý đúng rồi arm cánh tay rồi cánh tay là cái nách này ok shin shin ok shin eyebrow eyebrow foot one two three one two three elbow foot. this one or this one elbow. Armpit. Armpit. One, two, three, four. Armpit. Shoulder, shoulder, please, shoulder. Shoulder. Belly. Where's my belly? Yes. Belly. Hair, hair, good. Hair. Toes, where's toes? toe. Mistake. Good job. Mustache. We got the 10 question laps. This is hair. Hair. This is belly. Belly. This is chin. This is mustache. mustache. This is Shoulder. Shoulder. This is. This is what? Arm. Armpit. This is. Foot. Foot. This is. Elbow. Elbow. This is. And Eyebrow. the last one is toes. toes. ô ờ, có phải như lớp mình càng ngày càng làm nhanh không Ok và bài tập Monster Vocab của chúng mình đến đây là kết thúc bài học rồi đó là để chơi để giải trí một chút thôi còn bài học hôm nay của chúng mình vẫn là về toys right về toys và cách dùng uh, I have tôi có đúng không I have cái này cái nọ cái kia cái rác cái zit uh, ha và ngày hôm sau thì cô sẽ hướng dẫn các bạn học kỹ hơn về phần ơ và ân nhá. Dành cho những bạn là không biết, còn những bạn biết rồi thì các bạn có thể học lại và để nâng cao hơn về phần việc sử dụng ơ và ân sao cho nó tự nhiên nhất. Ok, this is the end of the class now. Cô rất là nhớ các bạn và rất là vui hôm nay được lên lớp với các con được không nhờ? Rất là nhớ luôn đấy. Tại vì là hơn một tuần rồi chả được gặp các con này cả và để có thể mình ờ, kết thúc buổi học ngày hôm nay và chuẩn bị đi ngủ thì chúng ta phải brush your teeth and we will wash your face and you go to bed have a good night và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư nha okay on Wednesday okay goodbye and see you soon goodbye Good night, teacher. Good teacher. teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.